Xin chào anh em nhé này cho anh em đi ngắm thủy cung ở Phú Cư cả Đây mua vé đây, xếp hàng mua vé đây Đây đi vào mua vé nha các bạn nha Đây có giá vé đây này toàn bộ hay là gì? Nếu 20 mà... người. Ê. Ê, cô đều con này. Sao cái này à cái này là chi sai. À. Cái này là người lớn đó. これで払いたいですけど。それだと4750円ということはこれが5500円ついてるので、800円ぐらいいわけね。 là từng vùng là theo từng giá như này mình đi ít vùng nhất là 600 yên kitchen xanh đây trẻ con 이게 힘들게 있더라 đây là vé và coi cá heo này nó diện cá đi khắp nơi nha nhớ là phải đi hết cho đỡ phí <laughs> em coi lòng nước nha ừ anh cảm ơn đây cổng vào này đây, anh em đi vào thôi ờ ờ đi hết các tầng luôn đo nhiệt độ cái gì cái này nhiệt độ ừ. ちなみに協力を電話させていただきますね。はい、ありがとうございます。 à, cho anh em đi vào trong thủy cung cất bé này khối <laughs> nan cây cả đây có quả suối kính nữa rồi Con đi lên đây này Tầng dưới có gì không? đi bao giờ đi vòng tròn thôi mười nghìn km ui giời chú cá voi cá mập đi thủy cung chơi các bạn nhé thế bảo trong này đẹp lắm chưa đi bao giờ ấy treo lửng lơ cá đây đi vào ở đây có wifi này đây bắt đầu đi vào thủy cung đây free mà free wifi không có mật khẩu nào mời anh em cùng đi nhá ừ. Uh. <laughs> bể cá dã man Úi. bể tự nhiên nhưng mà rất đẹp mà đủ mọi ánh sáng luôn thật đấy chứ toàn bộ cá thật đấy ừ, nó chả đứng im nó không chạy là chả đứng im đi tiếp nào ấy thêm phát nữa Đấy, tìm những cái khoảnh khắc như này chụp này rất là đẹp đây là cá ông thọ ờ, đầu ờ, gù đầu gù ấy cá ông thọ đấy tiếp à đây là bể cá nhỏ đây đây là bể cá gọi là bể cá đồng đây cả đồng nữa bật flash lên nó càng đẹp này cũng rõ mà đi ừ. quay trong tối này ra mới rõ này mà tối này quay ra giảm bớt ánh sáng đi cho nó sáng tiết kiệm pin chết rồi con này nó bị chết rồi ừ đúng rồi con này nó bị chết rồi à, đây đây là các bể con của các loại cá này Để san hô này các bạn san hô tên của nó đây này Keami à, Rima san hô các bạn nhé đây kiểu như hải sâm này đúng rồi hải sâm ấy xi pin đây giống ờ, giống cá nau bể này neko zama zame cua cua cua ừ, cua cani cani ui cá này cá đẹp thế côn suy tôm epic nabk nabk không thấy chỉ có sứa mấy ốc thôi uh, cá cái này là kago kaki đây quá đẹp cá trắng tinh Đấy. Nó làm những bể cá cành nhỏ này để cho giới thiệu từng loại cá này các bạn đây bể san hô bể san hô này nhưng mà lại tuyệt vời luôn các bạn màu sắc rực rỡ luôn cái này như ánh đèn này các bạn màu này là màu đèn sứa này là theo màu đèn để cá rất nhiều loại cá các bạn nhé đây nó có cả bảng tên của nó đây ô sự vườn mê sử cá đực và cá cái akao pihanadai kiểu như mày mại ấy giống mày mại ấy đây tên các loại cá của cái bể này đây cả ngày ngắm hoa bây giờ đi à, ngắm cá đây con này to chả bá như dạ. tượng ấy. con cá chỉ biết há mồm đứng yên một chỗ đá đấy đẹp phải không các bạn Đây. cá gù phát sáng này. Ừ, được ạ cảm ơn cá mập tôi cho má à, anh thợ lặn với bộ ờ, đồ lặn này mũ lặn này thực sự trong này và hôm này đã lắm các bạn ạ rất đông người xem con này chắc phải đến ờ, hai chục cân đấy ừ, hai chục cân đấy nhìn cái mồm nó thế này vậy như vậy cá mè thích thú không này mời các bạn đến với ờ, thế giới cá ui rồi nó lội khơi luôn nghe phê luôn giống cá bống à giống cá bống ấy nhỉ Yamano Kami không đồng đại rồi 黄色。 đánh lưới đấy các bạn hả ờ Đây anh em à, thích sứa đây, đi câu sứa này. Sứa hay mực? Sứa à mực mực mực mực mực thịt cả làm con này về thịt nhỉ nhìn có vẻ trong bụng nó chả có cái gì đâu nhỉ bụng sạch không có mỗi cái miếng ờ, cứng mới lại cái bụng mực ấy còn không trong veo con kia con kia mực phát sáng này con này mực phát sáng kia có một con uh, chết hay gì dài thế con này là lươn hả con này là lươn biển lươn biển à ừ. to thế nhỉ con lươn biển ba bốn cân đấy nhỉ ừ. <laughs> xin mời các chế ăn mực nha các chế ăn mực nào có đây bể cá voi hay gì đấy Đây là con cá gì không ấy? Ô nó có cái vây đẹp đấy kìa Nó lượn lượn như sóng ấy kìa yeah. Giống cá ngựa <laughs> nhưng mà không phải Bật phần lan này này nó ừ, Bật phần lan này là nó sáng Đẹp thôi Anh em thích thêm rùa không? Bảy rùa thì nước hơi bẩn đấy Rùa biển đây Kame đây Kame kame Kame kame kame tất ừ, cả con kìa Còn con này 왜 네, 네, 네, 네, 네. 카메라 뒤로 가만히 있다. 가와이. con đuôi con đuôi 見て見て見てほらほら大きい大きいねnay đi biển đây anh em ơi kiếm ít uh, cảnh cá về để làm tư liệu quá trời cá đẹp dã man luôn một thế giới cá ở đây thì chắc là không thiếu cá gì đâu các bạn đúng cảnh ngoài biển luôn hào bám vào cái khung này. đẹp dã man hy vọng rằng anh em ờ, xem những cái video về sinh vật cảnh này thì chắc là rất là thú vị cho các trẻ nhỏ xem những cái cảnh về cá mú này nhé các bạn nhé chúc chú rùa này tí